Xin chào tất cả các bạn Tôi tên là Shizuke của nhóm Double Win dạ, dạ. Tất cả là mắt nè Không có mắt, họ có bán 20 ngàn cái 15, 20 chứ không? À, không tập cả Rồi, 20 20 Ồ Số 7 Trong dòng tiếp theo là Quen và Lom Quen và Lom Đến rồi Trang bị của em và Rom Đây là con sáu Con sáu Lần đầu tiên chúng tuổi thì con sáu Đúng rồi Ê, trước đây là gì? À, bạn phải tìm chợ để mua quà tặng ở Việt Nam có rất nhiều chợ hàng dan dai pocah. Eh, pantau ya. Ha, okey. Ini banyak. Apa yang sikit? Hmm? nghĩa có nhiều quần áo và cửa hàng em chắc chắn có chưa ta thấy bà hồng chỉ quận một và bà không khí quan sáu là khách gần đây nữa không có tòa nhà à dạ yeah, đúng rồi à, kia nhưng mà thấy xa lắm qua một là cô rất nhiều tòa nhà à. nên đây là chưa phát triển khu vực bình thường là như vậy à, Quang à, à. một là đặc biệt thế này là phải thơ tặng nhà thơ chùa Thiên Đức chùa này như nhà ngôi nhà Còn ghế Israel ở đây là chợ ừ. của em trong phim kia xích lên đó xong rồi quẹo phải quẹo phải phải ok cảm ơn em chào tên gì khu định khu đèn khu đèn khu đèn nha ok nè chị nói là ở đây cũng chợ nem ở đây cũng được <laughs> à, ở đây nè à, đấy rồi thái rồi thái rồi thái rồi nhưng mà <laughs> đóng cửa rồi <laughs> bốn giờ chiều là món tàn sốt cao wow không không không được Trời ơi Jinsuke Rác tương rồi Và Trời mưa Trời đã mưa Không có chợ Jinsuke Phải đi đâu Không biết bạn cậu Rác tương rồi Đi đâu xem xem xe đi đâu để mua qua tàu thế Shizuke tìm ra rồi không phải chờ nhưng mà thiếu tiền nhưng mà bên Nhật Bản không có siêu thị bạc hoa nè sẽ có thể mua quả tặng ở Việt Nam vừa rồi vừa rồi yeah. mua cái gì cà phê Việt Nam cà phê này đặc biệt không phải là thật ra là ở Việt Nam là cô rất nhiều loại cà phê này. ở đây là quán sáu nên phải đồ đá kia của quảng cáo này Shinsuke cũng nghĩ như vậy Xin tại xin tại sao này? Chỗ này đóng cửa rồi Gần đây không có chờ khách Nhưng mà ông có cà phê này ở ờ, Nhật Bản Shinsuke tặng cà phê này cho người Nhật Bản thì chắc chắn vui Quay đây cho mình nhìn nhé Shinsuke ờ, ờ, Cái này của nóng đó lúc lá là quà tặng đặc biệt à Izuke sẽ tặng quà non lá cho người Nhật Bản người Nhật Bản không cần cười vì người Nhật Bản không sử dụng non lá nhưng mà kỷ niệm cái này là kỷ niệm kỷ niệm kỷ niệm nên người Nhật đến Việt Nam khi mua non lá là rất vui quá tặng cà phê thật hơn các bạn ơi nếu mua quả tàng tròn về Nhật Bản thì các bạn nên mua cà phê này nhé quên rồi bác sĩ nghèo chút à, số năm ok cho mình tiếp theo là Minh Mintai <laughs> nhưng mà trong miệng cuối cùng cũng Minh Mintai ちゃんとかええー、入ろうやこう入ろうや、えー、chị ấy nhận ra chúng tôi chúng tôi gặp hay là một cô cứng nổi là sống đi sống đi đó là trăm yên sai đó là bốn trăm hai mươi tám kim dương vương sao em muốn xóm bên trước bên xe bên tay thì phải bốn trăm hai mươi tám kim dương vương em cho tôi xuống rồi xong rồi ừ đấy trước đến đến để mình tai à? ờ, bây giờ bên trúc bên trúc thôi à ờ, đi bộ từ từ từ hôm nay là chưa đến đen phải làm thứ một chữ đen nữa gà gà chữ đệ cuối cùng nè chữ đệ cuối cùng là bạn phải tìm nhà hàng nhật À nhưng mà ờ, ở đây là Điểm đến nè Nè, ít có nhà hàng Nhật Bản Ô trung tâm Sài Gòn có nhiều nhà Nhật Bản không? Nhà hàng Nhật Bản dạ. Món Nhật Bản à? Có à. Có đó Có đó Đánh lửa dạ. Cái gì ạ? Cái số Ê ông á, ê ông Đi không ạ Bông nhưng mà đi bộ rồi Đi bộ được không? Đi bộ xa đi xe ông Xe ông không? Muốn đi bộ Chứ đó không thể suy ông xe ông Đi xe ông không? Ông xã chở cho Không có tiền hết Gần đây là không có à, Nhưng mà có thể đi bộ Đi bộ phải đi xa Đi xa à? Ừ Ờ Chở chừng 30 à, ngàn thôi Dạ biết rồi đi vô tứ đi vô tứ bộ không đi tử phải phải đi bộ chị chỉ chỉ nha ừ. bây giờ đi thẳng tới đây ngã ừ. ba quẹo phải ừ. quẹo phải theo bức tường đó đó tới hết bức tường quẹo trái ra à, quẹo trái ra có cái đường tẻ chút xíu là cái tẻ trái nữa là thẳng qua bển có cái đường thẳng qua bển là ông á thẳng luôn hả à thẳng luôn bao bao nhiêu phút nếu đi vậy phải à, nếu mà đi nhanh á phải ờ, quá xa nè xa hơi hơi xa à, hơi xa đó à. Ờ. phải xe đi chạy chở cho có ba chục ngàn thôi à. Vâng. Xả, xả, xả, xe em chở cái ào của mình đi một lần đi, đi một lần đi là mai mốt đi bộ Ừ, cũng như là con cổ là gần đây nè Không, không có gần đây, nó ở đằng kia là xả Trời nói ra ba mẹo phải dạ. phải theo hết cái bức tường chùa đó đó dạ, mẹo trái lên thắng ừ. Mà thẳng qua bển luôn ừ. cái con đường bự vậy nè bự hơn này nữa ừ. băng qua đường có đường đường ngang vậy nè thắng qua bển luôn thấy cái hàng cây nó tính tán như bông hoa anh đào là của nó đó rẻ không à, là bản y ông mô à, à nó có bản bự lắm à, ừ, bản bự lắm à, à. à. đi đi ok cảm ơn chị rồi rồi cảm ơn nha cảm ơn nha dạ, có yêu mô nhưng mà đi bộ 20 phút xa lắm nè thôi thôi thôi thôi thôi thì cái gì đâu đi yêu mô đúng đi yêu mô này ngôi sao tại vì uh, mọi người biết Iomo là công ty của Nhật Bản nên chắc chắn có nhà hàng món Nhật Bản nên Shinsuke phải đi Iomo mọi người biết rồi công ty từ Iomo à. là cho nên là phải tìm ra nhà hàng món Nhật khác nhé nên đi ô là kia có Có Chắc là chúng tôi đi đường lớn Tại sao đường nhỏ là không được hả? À, đường nhỏ ít có con và chèm nên chúng tôi phải đi đường lõm chúng tôi quay đây rồi yeah dạ. về xe bên thay chúng tôi trở thấy nhà hàng nhật bản bây giờ sáu giờ tháng này trầu yeah. đây là không cần đi chờ nha yeah. Dạ, cần phải tìm nhà hàng món nhật bản thôi shizuke hả shizuke bây giờ đi đâu shizuke đi eomo không được tại sao chút chút là ta nói như vậy đi được yêu mall sao Shinsuke hỏi như người Việt Nam người Việt Nam lúc nào cũng nói gần đây có nhà hàng Nhật Bản ở Yêu Mall nên Shinsuke đi Yêu Mall Shinsuke tìm nhà hàng Nhật Bản một tiếng rồi nhưng không có nhà hàng Nhật Bản của nhà nhà mã chỉ ở Elmore Ok Chúng tôi đến Elmore rồi à, Shizuke hồi hộp quá <laughs> Ok Ở Elmore có rất nhiều nhà hàng Nhật Bản Sukiya uh, à, ờ, Barukame Udon Kamageria Đây là 釜揚げうどん静けんぞいてってかあん釜揚げうどんばおちゃんスープないらめんつゆききうにゃったん釜揚げうどんするよスープないさあどう静けうどんもうかたん言う thì ngon hơn mi udon giống như bún bò nhưng mà mi udon cứng hơn cheesecake mì cứng nàng rất ngon Shinsuke tìm ra nhà hàng Nhật Bản Nên đang con rồi nè Quay lại chấm nhung nhé Quay lại chấm nhung rồi Shinsuke và Kazu Tibo pensei mintai né Okey. Dah dah sudah dah. Santainya lah. mệt và không trái vui và thú vị nếu các bạn muốn đi du lịch bằng xe buýt thì các bạn làm thử nhé video chúng tôi đi du lịch bằng xe buýt số 3 nhỏ nó xem nhé nếu các bạn thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye nhưng bây